chào tất cả các anh chị đã quay trở lại với bài học. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ đó là một bài học mang tên cha mẹ thông thái. Vậy chúng ta với một cái hy vọng, một cái mục đích đó là chúng ta trở thành những ông bố và mẹ thông thái và muốn trở thành những ông bố và mẹ thông thái thì chúng ta cần phải như thế nào? Đó là chúng ta chỉ cần thực hiện bốn điều thôi. Thank you điều số 1 đó là làm gương chúng ta luôn phải làm gương muốn dạy con điều gì thì chúng ta phải là người làm gương trước vì theo tâm lý thì đứa trẻ sẽ học được tất cả những cái không chỉ đó là điều tốt mà ngay cả những điều xấu từ bố mẹ của mình đứa trẻ học được tất cả những cái hành vi cái lối ứng xử từ người lớn và đặc biệt những người xung quanh và bố mẹ là người đầu tiên đứa trẻ học vậy chúng ta cần phải làm gương cho con cái trong việc học tập rồi trong việc ứng xử đối với con và đối với mọi người thì đứa trẻ mới có thể phát triển tốt được chúng ta hiếu thảo thì chắc chắn con chúng ta cũng sẽ hiếu thảo đối với chúng ta đó là điều đầu tiên Điều số 2 đó là chúng ta cần sống theo kế hoạch vì chúng ta chi phối bởi cái thế giới này bằng kế hoạch bằng lịch trình bằng lịch trình chúng ta làm việc theo giờ giấc theo lịch trình thì chúng ta cũng cần phải sống như vậy giờ nào chúng ta làm việc đó thì chúng ta mới có thể hướng dẫn truyền động lực cho con cái hướng dẫn các con làm theo kế hoạch để các con giờ học thì các con sẽ học giờ vui chơi các con sẽ vui chơi giờ giải trí các con sẽ giải trí điều đó sẽ giúp ích cho chúng ta trong việc quản lý con cái cũng như việc gì quan sát con đồng hành với con một ngày một tốt hơn và đặc biệt sống chúng ta sống theo kế hoạch làm việc theo pháp luật rồi thì trong gia đình chúng ta cũng vậy chúng ta cần phải có một cái gia quy gia quy ở đây là gì đó là một cái điều một quy định mà tất cả các thành viên trong gia đình mình phải thực hiện ví dụ nhưng đi ngủ thì gia đình mình quy định là đi ngủ trước 11 giờ sau 11 giờ là không làm bất cứ các hoạt động gì hay trong giờ ăn thì tất cả mọi người sẽ trò chuyện sẽ nói chuyện với nhau để chúng ta có những cái chia sẻ chứ không có chuyện và người thì xem tivi người thì nghịch điện thoại như thế nó không hiệu quả một chút nào rồi mỗi gia đình sẽ có những cái gia quy khác nhau tùy thuộc vào hoàn cảnh gia đình nhưng mà quan trọng là chúng ta cùng có cái đó để chúng ta giữ cái nếp cho gia đình nhà mình cho cái gia quy của gia đình nhà mình à, thật là hoàn thiện thì chúng ta cũng cần sự đóng góp của tất cả các thành viên trong gia đình nhà mình để chúng ta xây dựng một cái gam quy và mọi người cùng thực hiện kiếm tin rằng và điều đó sẽ giúp ích cho gia đình mình trở nên yêu thương nhau hơn hòa thuận hơn và con cái trở nên tốt hơn Điều số 3 Để trở nên một cha mẹ thông thái thì chúng ta cần phải có thời gian dành cho con. Hãy dành cho con mỗi ngày 30 phút và chúng ta đều hàng ngày dành cho con 30 phút thì đứa trẻ sẽ có nơi được chia sẻ và chúng ta cũng có thời gian để giáo dục con còn nếu chúng ta không dành thời gian cho con thì tất nhiên mối quan hệ của chúng ta cũng sẽ bị xa rời chúng ta cần phải dành thời gian cho con trò chuyện cho con dành thời gian cho con rồi trò chuyện với con điều đó giúp tình cảm gắn kết tốt hơn và điều số 4 và là cũng là điều cuối cùng Tiếm rất hay chia sẻ và gợi ý tất cả các phụ huynh chúng ta làm cái điều này đó là viết nhật ký cùng con trưởng thành nghe có vẻ nó là lạ nhưng thật sự nó rất là hiệu quả nhật ký cùng con trưởng thành thì chúng ta sẽ ghi những cái gì cái điều số 1 đó là chúng ta ghi lại một ngày hôm nay chúng ta đã làm được cho con những điều gì chúng ta đã làm điều gì cho con hạnh phúc và những cái hy sinh của chúng ta dành cho con để chúng ta viết lại điều số 2 chúng ta ghi trong nhật ký là gì đó là chúng ta ghi lại ngày hôm nay chúng ta đã làm những điều gì khiến con buồn à, chúng ta đã làm gì khiến con tổn thương hay là chúng ta đã dành thời gian cho con chưa chúng ta ghi lại chúng ta thấy được cái quá trình trưởng thành của con từng ngày từng ngày từng ngày và điều số 3 chúng ta cần ghi những cái mong ước của cha mẹ trong ngày hôm nay con thay đổi những cái mong ước của cha mẹ à, trong tương lai dài hơn dần dần mình đưa nó vào kế hoạch lịch trình để đồng hành cùng với con hỗ trợ con trong cái việc trưởng thành và cái cuốn sổ đó thật sự rất là ý nghĩa nếu một ngày nào đó con đi học đại học con gặp vấn đề vấp ngã ngày con lấy chồng ngày con lấy vợ chúng ta có thể đưa cho con cuốn sổ nhật ký cùng con trưởng thành và tiếm tin rằng bất cứ một đứa con nào nhận được cái cuốn sổ đó thấy cha mẹ từng ngày từng ngày viết ra từng ngày từng ngày thấy sự cố gắng của mình từng ngày từng ngày hy sinh để con cái chắc chắn đứa con đó rất là cảm động yêu thương cha mẹ của mình Kiếm tin rằng tất cả các anh chị sẽ trở thành những ông bố và mẹ thông thái trong việc giáo dục con cái của mình và điều cuối cùng tiếng chia sẻ những kiến thức nó chỉ trên trang giấy nếu chúng ta không thực hành những kiến thức nó chỉ còn trên những cái video trên những cái khóa học nếu chúng ta không thực hành chúng ta thực hành từng bài từng bài một với những cái kiến thức mà chúng ta đã được học những cái kiến thức mà tiếng chia sẻ rồi các anh chị thực hành với con cái của mình nó sẽ giúp anh chị đồng hành với con trong quá trình trưởng thành và anh chị sẽ kết nối với con một ngày một tốt hơn cảm ơn các anh chị đã tham gia khóa học kiếm tin rằng các anh chị sẽ trở thành những ông bố và mẹ thông thái các anh chị có thể kết nối với tiếng ở trên mạng xã hội và trên những cái trang fanpage cũng như những cái trang tiềm năng hỗ trợ về mặt tâm lý cũng như giáo dục đối với con cái và sự phát triển của con cái và tiếng muốn nhờ các anh chị đó là chúng ta chia sẻ những cảm nghĩ của mình ở trong khóa học này hoặc có thể chia sẻ cái khóa học này uh, dành cho những người khác để họ tham gia họ giáo dục con cái tốt hơn và tiếng rất là cảm ơn tất cả các anh chị đã cùng với tiếng đóng trong cái sự nghiệp giáo dục và để cho mỗi đứa trẻ được sống hạnh phúc hơn. Cảm ơn tất cả các anh chị